Xin chào anh em nay trung tâm tư vấn cờ bịp sẽ giới thiệu đến cho anh em một cái món đồ chơi sóc đi bịp được gọi là cơ động và đẳng cấp tinh vi nhất trong ngày năm 2019 này đến cho tất cả anh em và chắc chắn đây là một trong những món đồ anh em rất đang là mong chờ trong cái năm 2019 này và hôm nay đấy, sau nhiều năm đấy, chế tác ra thì chúng tôi đã ra mắt cho các bạn đó chính là một cái món đồ chơi sóc đi bịp tinh vi và cơ động nhất năm 2019 này anh em nhé thì đồ này à, anh em đi chơi thì anh em sẽ không phải lùa quân không phải lùa bát và không phải lùa đĩa tất cả hoàn toàn là xanh chín anh em sẽ chơi theo một kiểu rất là đẳng cấp luôn anh em nhá thì đây Đấy, khi anh em đi chơi là anh em sẽ cầm cho tôi đầu tiên đó chính là cái máy cảm biến quân vị được làm trực tiếp trên cái chiếc điện thoại 1280 này Máy cảm biến này được cải tiến đời mới nhất với bảo vệ dung là nẻ dung 1, sấp 2 dung 2 và tứ tử là không dung em nhá. Và khoảng cách đánh của nó rất là xa, từ 1 mét rưỡi quay đầu là anh em có thể chơi ok được về mẫu máy này em nhá và thứ hai là nó sẽ rung tự động trên máy anh em cứ sóc xong sau một giây sẽ rung trên máy rung nhỏ nhẹ rõ ràng và rành mạch chỉ một mình em có thể nghe được anh em nhá và thứ hai là anh em sẽ cầm cho tôi đó chính là cái nước cảm biến quân vị đã được nhà tôi sản xuất ra thì nước cảm biến quân vị này không màu không mùi anh em nhá khi anh em đi chơi thì anh em chỉ việc chấm một ít vào tay của anh em và anh em bôi vào thứ nhất là một là lên bốn mặt đen hai là anh em bôi lên bốn mặt trắng là anh em có thể chơi ok được anh em nhá đồ này là một trong những cái đồ chơi không tang mới nhất 2019 anh em hãy nhanh tay cập nhật về để anh em gỡ gạt lại những gì mình đã thua tha và anh em lấy lại hơn thế nữa anh em nhá đây đó chính là nước cảm biến quân vị anh em nhá Đấy, màu trắng khi anh em chơi thì anh em hãy sóc sóc đều lên và anh em chấm nhẹ vào đầu ngón tay anh em bôi lên mặt vị là anh em có thể ok chơi và chiến thắng rồi anh em nhé đây ở đây tôi có một máy này và một cái lọ nước tôi đã chế tạo ra đây này anh em nhá Đấy, thì bây giờ tôi bôi vào tay Đấy, khi em bôi thì anh em chỉ bôi rồi, chấm nhẹ lên tay thôi và anh em chấm nhẹ Đấy, xoa đều lên bốn mặt vị cho tôi Đấy, khi anh em bôi lên bốn mặt vị thì anh em sẽ chờ trong vòng 10 20 giây cái nước của nó sẽ được ngấm vào khuôn vị và anh em có thể chơi được anh em nhé và cái tác dụng hiệu quả của nó lên đến 6 đến 7 tiếng là sau khi một lần bôi anh em nhé cứ hết lần bôi thì anh em lại đi vệ sinh anh em lại chấm vào tay anh em vào anh em lại sờ khuôn tiếp Đấy, kể cả khi đổi quân anh em nhé ở đây là sau khi tôi đã bôi nước vào và tôi thử cho anh em đầu tiên đó chính là làm châm anh em nhé làm châm thì khẳng định với anh em là chắc chắn 100% là không hút rồi anh em này thứ hai là bát đĩa xanh chín bát đĩa hoàn toàn là xanh chín 100% anh em nhé kể cả quân vị anh em này anh em chỉ việc xoa một ít nước lên là anh em có thể chiến thắng được anh em nhé tiếp theo là tôi sẽ soi đèn flash cho anh em Đấy, soi đèn flash đây anh em nhé quân vị đây anh em này hoàn toàn xuyên qua quân vị Đấy, anh em đã thấy được cái, cái độ đẳng cấp và độ tinh vi của đồ chơi mới này chưa đó anh em nhé thứ hai là bát và đĩa anh em này bát đĩa anh em thấy được hoàn toàn trong veo không hề có tang có tích gì anh em nhé bởi vì nó là đồ xanh chín làm sao có tang tích gì được đúng không anh em đó, tiếp theo Đấy, ngay bây giờ tôi sẽ thử cho anh em qua một vài ba tiếng bạc để em có thể biết được về cái máy cảm biến này anh em có thể cập nhật về anh em chơi và gỡ gạc anh em nhé thì ngay bây giờ ở trên video này tôi sẽ để lên cái chiếc đĩa kia cho anh em cùng nghe cùng cảm nhận của tôi về cái bảng vị dung cách dung của nó để anh em có thể biết được thực tế về cái món đồ chơi này để anh em có thể dám tin tưởng được vào cái món đồ này để anh em cầm về anh em chơi anh em nhé còn khi anh em đi chơi thì anh em đúc vào túi quần túi áo kẹp cặp quần lá nách không cần làm cái không cần sốc cái anh em đứng ở trên thả tiền xuống cũng có thể ok chơi được hết anh em nhá đảm bảo với anh em đồ chơi này chỉ có thể là thắng tuyệt đối 100% chứ không bao giờ có độ sai lệch và thua được anh em nhá ngay bây giờ đây tôi sẽ nói cho anh em cái bảng vị dung của nó đó chính là lẻ dung một sấp đôi là dung hai và tứ tử là không dung anh em nhá tôi sẽ gạt công tắc sang bên phải này Đấy, gạt công tắc sang bên phải và anh em để lên chiếc đĩa này anh em nhá sau khi ấy, bắt buộc là quân vị thứ nhất là phải thấp hơn máy đầu tiên thứ hai là bát đĩa nó phải úp vào thì nó mới có thể cảm biến được cho anh em anh em nhá thì ngay bây giờ tôi sóc luôn này anh em này Đấy, sóc luôn trực tiếp cho anh em thấy nhá anh góc sóc xong anh em đặt xuống này sau một giây nó sẽ báo về máy cho anh em máy báo cho tôi là dung một nhịp dung một nhịp trong bát trong đĩa không cần biết là ba đen hay ba trắng anh em chỉ việc đánh vào mặt lẻ cho tôi đánh lẻ 20 triệu anh em này mở bát luôn anh em nhá lẻ anh em này lẻ anh em nhé tôi sẽ sóc tiếp này sóc xong đặt xuống sau một giây máy báo anh em nhé máy vẫn báo cho tôi là dung một nhịp thì dung một nhịp vẫn là lẻ rồi anh em này đánh nhân tiền lên 40 triệu lẻ anh em này mở bát lẻ luôn anh em này mở lẻ ba đen anh em nhá ba trắng chuyển sang ba đen Đấy, tôi sóc tiếp anh em nhá máy vẫn báo cho tôi dung một nhịp thì dung một nhịp vẫn là lẻ rồi anh em này tôi mở lẻ luôn anh em này mở lẻ luôn anh em nhá đồ này rất là ok luôn anh em này vẫn là giữ nguyên vị bá đen bạc cầu lẻ rất là dài anh em này lần này máy báo cho anh em đó chính là dung hai nhịp thì dung hai nhịp anh em có thể đánh theo cái bảng vị đó đó chính là sấp đôi thì anh em đánh thẳng được vào cái mặt vị cho tôi đó chính là sấp đôi anh em nhá đánh thẳng vào mặt vị sấp đôi 100 triệu anh em mở bát luôn này có ngay 100 triệu trong tay mở này anh em này sấp đôi anh em nhá chuẩn xác 100 trăm kỷ niệm cho anh em tiếng bạc cuối cùng máy báo cho anh em dung một nhịp thì một nhịp nó lại chuyển sang lẻ rồi anh em nhá đánh lẻ 2 tỷ luôn anh em này cáo tất cả những gì trong tay bán nhà bán cửa đánh sạch vào mặt lẻ này để anh em có thể đổi đời anh em này mở bát luôn này lẻ này anh em này anh em đã thấy ok về món đồ này chưa ok bây giờ tôi đặt thử cho anh em tiếng tứ tử này để anh em biết được tất cả cái bảng vị dung của nó này tứ tử anh em đặt xuống sau một giây máy sẽ báo không bao giờ báo dung cho anh em thì anh em có thể biết được là anh em đánh được vào mặt trận anh em nhá đồ này rất là cơ động cho anh em rồi ok anh em nhé tứ tử thì không bao giờ dung còn sấp đôi là dung hai lẻ là dung một không cần biết ba đèn ba trắng anh em nhá khi anh em chơi xong lưu ý với anh em là anh em sẽ tắt cái đấy, máy cảm biến đi để cho anh em có thể chơi được trong những cuộc chiến tiếp theo và thứ hai là em sẽ bảo quản cái nước này cho tôi đó chính là tránh ánh sáng mặt trời thứ hai là tránh nhiệt độ cao là anh em có thể ok chơi được ở những cái cuộc chiến tiếp theo rất là tinh vi luôn này anh em nhá vừa rồi tôi giới thiệu đến anh em đó chính là cái máy cảm biến quân vị đi kèm theo đó chính là nước bôi cảm biến quân vị lên quân anh em sẽ không phải lùa đồ vào gì nữa không lùa bát không lùa đĩa không lùa quân mà anh em vẫn là người chiến thắng vẫn là người cơ động vét sạch tiền sòng dưới bạc anh em nhé